còn mới vô nhanh vậy má ê từ từ trời mới vô chạy bích 5.6 luôn lên 10 chơi lên luôn lên lên con gà bắt con gà luôn wow. hey. tốc độ như vậy qua qua má nó 15 rồi qua chết mẹ thôi 14 thôi thôi 12 thôi mẹ ơi nó mệt quá đè vô lên hoài à đời sống văn minh gắn liền với home sim đẳng cấp BBT hân hạnh cung cấp đến các bạn những giải pháp tập luyện tại nhà hoàn hảo từ phân phối thiết bị hướng dẫn tập luyện, giáo án và giải pháp dinh dưỡng tôi Duy Nguyễn BBT CEO Hân Hạnh đồng hành cùng các bạn Xin chào mấy Anh có cái bọn ờ, quay phim mà không ngày nào cũng lo cái chửi hết Chửi đến nó mọc nổi luôn á Biết chửi gì không? Nope. Nè, anh coi nè, anh coi cái này hài nè, không chửi không được Ê đâu mày bỏ cho tao chữ ghim phục vụ cuộc sống lên từ nhà coi chơi coi Nó ngồi đó vô nó bỏ mà Má nó bỏ xong tấm hình thôi mày xóa mẹ luôn đi Mày xóa mẹ luôn đi cái tường tao đẹp vậy đó mày bỏ nó đẹp hơn Nó bỏ hả để ô vuông chà bó thô kệch dày chữ thì nó leo lè leo liếc luôn không canh ra con khỉ khô gì hết trơn hết á trời đất cơ đang đau đầu cái mặt tiền nhà quận chín đó bây giờ nên giữ cái trường phái châu á gọi là là, là nhí nha nhí nhố hay là trường phái châu âu nó nó nó nó nó, nó sập và nó sang biết nào thiết kế không nope điền vô đi mấy em nó rồi chưa kể anh tập bữa nay á là dưới anh không tập cardio tại vì mục đích của anh á anh sẽ lên trên anh anh anh anh anh anh, anh, anh, anh test anh thử nghiệm chứ không phải quảng cáo nha biết gì đâu quảng cáo chỉ là thử nghiệm chỉ là test thôi cái máy chạy bộ F63 đó anh test để coi nó có ngon không nó có đáp ứng được nhu cầu của anh không nếu mà nó đáp ứng được nhu cầu của anh đó thì thằng nào nó nó cũng đáp ứng được rồi tại vì không bảo đảm không con nào mà mua máy chạy bộ nhà mà nhu cầu nó ghê anh đâu không có thiệt vậy thì anh nói thiệt với em luôn cái máy F63 đó là hàng của đệ Mỹ Đế chứ không phải là Mỹ Đế không nhưng mà anh á anh đã thử rất là nhiều máy của Mỹ Đế rồi anh đi ờ, ờ, nhiều tiểu bang của nước Mỹ thử máy Mỹ Đế được cũng nhiều lắm em tính năng tính nót đồ này nọ thì nói thật sự mình nhìn á không phải mình nổ chứ anh nó cũng ờ, chọn cái cái cái cái cái cái cái, cái hệ máy chạy bộ cho cả phòng gym của anh đó nó thông minh lắm em cái máy cực kỳ thông minh đó mà mấy cái máy mỹ đế á mấy cái máy bên mỹ đế luôn nha nó hơn cái khác yes. nhưng mà nói về cái độ um, cái độ cái độ uh, thông minh đó nó không bằng nó không bằng tức là có thể là bên mỹ đế nó mạnh cái cái phần tivi mấy em đa phần mấy máy nó kết nối với tivi á mấy cái đài truyền hình của mỹ á nó kết nối vô nó bật đồ ram rồi lên nó chạy rồi nọ rồi rồi khi mà bạn chạy bạn có cảm giác như chạy trên uh, bãi biển đồ chạy trên rừng rú đồ nó hơn được cái đó còn mấy thằng máy của anh dưới không có nó anh không cho màn hình LCD tại vì bên màn hình LCD ở bên Mỹ đế nó kết nối được ở bên Việt Nam không lẽ kết nối với BTV coi thật sự nó không có cái đó là câu chuyện của phòng gym nha còn bây giờ cái phòng à, cái cái cái máy chạy bộ mà có 25 triệu thôi em 25 triệu là tiền bao ship rồi đó wow. bao ship luôn gần xa thì cũng giá đó thôi bảo hành đồ tất cả mọi thứ full gói hướng dẫn tập luyện training đồ ờ, các kiểu thì cái máy F63 đó nó có tính năng nó kết nối dựa trên một cái app đó là cái app mà mà tên là cái hạ thương hiệu là Son son rồi fitness app em lên trên android á hay là trên à, trên à, trên uh, apple play ủa phải ch play apple store phải không ta apple gì á apple store hay gì đó thì các bạn sẽ tìm ra được cái cái app này bạn cài vô rồi bạn kết nối với cái máy thì lúc đó là nó có thêm một sự thông minh còn nếu mà không kết nối bạn vẫn có xài được thôi chứ không phải là bắt buộc phải kết nối mới xài được cái chưa nhưng mà tại cái app nó đẹp hơn mình kết nối mình nhìn trên máy này nhìn nó nó xịn sò và nhìn nó dễ thao tác hơn thôi trời ơi nhắn tin cho nó nó dạ dạ sếp má uống amino kem cho nó quần chịu không nổi ông nội uống amino kem là nó quần nha ba chứ không phải là như là ea em uống ea nó không quần nhưng mà e, e em uống amino kem á em tập chừng một xét đó mới ra lao một hồi xong kêu vô tập nữa mà mày không tập nữa nó quần nó cái cái cái cái thằng amino kem nó rất là bí diệu rồi xong mình đang thấm amado mình còn chừa nữa bình lắc amado mình chạy lên mình kêu nó set up đi má ơi nó kiếm thằng kia đi hút thuốc ở đâu á thường quay phim cho anh là hai thằng đó giờ còn thằng thằng kia đi đâu á xong rồi đợi nó lên nó ngồi nó giác từng cái đèn nó giác từng cái ờ, máy quay đâu nó thôi mày làm gì mà mày cầm điện thoại quay lẹ cho nó cho mau cho nó lẹ mày ơi anh thử tính năng máy thôi chứ anh chưa có nổ đâu anh chưa có chém đâu khi nào anh rành rồi anh mới làm video hướng dẫn từng thành phần từng thành phần thì cái mục đích buổi quay của anh á là anh chỉ xác định là cái máy này chơi được không được thôi nó còn tiếng thôi đó chơi được hay không được đó mà rất là may mắn chơi ok lắm em cái máy này chơi rất đã đúng không nó đã gì thứ nhất là khả năng chịu đựng về cái cái trọng lượng cơ thể á tức là bây giờ một cái máy chạy bộ á mà nó nó nó, nó uh, home game mà nó yếu ke làm chạy về là cái như bành cái máy mà giỡn đâu motor nó xì khói luôn á nó còn bây giờ thông số kỹ thuật tất nhiên thông số kỹ thuật nó chỉ là thông số kỹ thuật thôi bạn đồng ý không bây giờ tôi thẳng bằng luôn bằng mua cái máy con tàu đi cái thông số cái thật ghi đẹp vậy đó bạn về bạn chạy đi là bạn cảm thấy nó khác biệt rồi còn mình phải đặt chân lên mình chạy thiệt cái đã mình chạy anh chạy nè chạy tốc độ cao chạy tốc độ chậm chạy dốc đúng không thử mấy cái thao tác phím bấm này nọ kia lên luôn lên lên con gà bắt con gà luôn wow. hey. tốc độ dữ rồi qua qua má nó mười lăm rồi qua chết mẹ thôi 14 thôi thôi 12 thôi mẹ ơi nó mệt quá đè vô lên hoài à đó thì về căn bản ờ, nó là ok về căn bản nó là ok và nó là một cái máy nhìn nó nhỏ mấy bạn nhìn trên hình anh nhìn trên hình đằng kia nó gửi hình anh này ráp xong này xếp nè đồ thấy con nhỏ ê sao nhỏ xíu vậy mày ồ lại gần đẩy đi muốn gãy tay ba sau khi tập đó trời ơi lại gần đẩy nó đi cất ông ơi máy không ghim mà không ghim á là phải có chỗ cất đó mình cất đi cho nó gọn thì anh lên chạy bụp bụp bụp bụp bụp bụp bụp bụp bụp bụp này nọ kia máy nó đầm nó êm cái sải chân nó dài nó không té mày sợ nhất là mấy máy chạy bộ nó ngắn đúng không em đây coi cái băng chạy đi cái băng chạy nó ngắn quá mà cái sải, sải chân của em dài quá anh chạy hồi rớt đây té bụp chết anh ấn tượng và anh thích cái máy này á ở chỗ là nó kết nối nó tiện dụng nó thông minh đó là những cái điểm mà anh thích còn tất nhiên độ bền cơ học nó phải đảm bảo chứ không vợ lẽ vợ mày mua cái máy chạy bộ về mấy kia nó thông minh cái não thông minh quá chân què nó chạy không được là đâu được nó nó nó thông minh còn hơn cái hệ máy spirit của anh ở dưới phòng game đúng không em hệ máy spirit của anh ở dưới là cũng như là một trong những máy mà khá là tâm đắc nghe là nói chung là anh cũng đi nhiều máy rồi xong anh vòng lại spirit ra thằng Bidic là là là là là, là, là anh, anh anh chạy bộ anh cảm thấy rất là ưng nhưng mà thằng Bidic này nó không có được độ thông minh như thằng Son này thằng Son này nó chuyên về gia đình đúng không nó chuyên về gia đình mà cái gia đình đó ở đây á là cái mình nói cho thôi chứ không phải là gia đình nó cùi em hiểu không tức là nó phù hợp với người làm nhà người ta ở nhà người ta tập người ta nghĩ cái gì người ta cần cái gì thì cái thằng son này nó làm tốt cái đó nó mà mà cái son là son anh thử là son F63 nó còn nhiều son lắm em nó còn nhiều son lắm cái hệ son lớn nhất là TT9 nó T9 đó cái đó chưa về cái đó hàng đó là kể như hàng phòng game luôn đó em chứ không phải là là hàng, hàng hôm đâu tại vì ờ, nó nó ghi vậy chắc tao ghi thằng thằng khứa này ghi quá nó nó nó né thuế singapore hay gì mày ơi thằng này bên singapore mạnh lắm nó bán nhiều lắm em mà bên bên bển mấy nước phát triển khi để hàng thương mại độ giá tiền mắc hơn đúng không hàng sau nhiều khi để vậy thì thuế rẻ hơn ví dụ vậy ai biết đâu kệ bà đi mình không đào sâu cút rễ đó còn mà em nè nó nhiều dòng son lắm mà anh chỉ nhập có những cái dòng căn bản thứ nhất nhập dòng nhập dòng rẻ nhất tại vì sao tại vì dòng rẻ nhất thì dân nó thích nhất dân mày rẻ mà xong rồi anh nhập cái dòng tầm trung trung tầm trung là thằng thằng à, f8 thằng f8 mua một chiếc tặng mẹ liền mày trời đất ơi mua một chiếc tặng mẹ liền trời đất ơi mẹ đi sao với con đồ này nọ kia mà không mẹ lên mà đi bộ thôi chứ sao người nhà người, người già chính vậy đó em bây giờ kêu người già vô chương trình h 2 t thôi bỏ đúng không bây giờ vụ mẹ đi bộ được mừng thấy bà luôn á nhiều khi mình nói phải hổn chứ nó dụ mẹ dụ nít nói mẹ ơi mẹ đi bộ cái này nè mà nhấn nhẹ nhẹ cái này là xong mẹ ra mẹ canh nồi cá nè đó không mẹ cũng tặng mẹ cái cái ipad rồi nè mẹ vô cái này mẹ kết nối với phần mềm này mẹ mở uh, tiểu thuyết kim dung mẹ coi nè đồ đó xong rồi nhỏ em gái dưới quê nữa nó lọt sọt lên chạy pẹt pẹt pẹt pẹt nó hoài nó cứ chạy một lần 5 phút xuống ngồi học bài xong một chút lên thấy 5 phút nữa cái đó ê ê bữa nào ra mày uống rồi mày mày, mày uống cái này vô mày chạy một lần ờ, chừng 20 phút tao coi cái trời đất ơi anh là ông hoàng thực phẩm bổ sung mà hầu như á nhà anh uống được có món nào biết món gì không John John uống được có đó à? còn cái này cái này uống được không con cái này uống có lên cân không cái này uống có khỏe không khổ ghê <laughs> giải thích mệt lắm không nhớ nè rồi à, xong rồi con anh còn nhập thêm cái dòng mà T9 nữa dòng T dòng T nó mắc hơn à, cái dòng à, dòng dòng F em dòng F là dòng bình thường thôi dòng F là điện một chiều nha tụi em nên nhớ điện điện này điện một chiều DC còn cái dòng T là điện điện xoay chiều AC AC đó thì cái dòng T đó anh sẽ để ở trong những phòng gym để trong những phòng gym đó nhưng mà chỉ có thằng nào mua BT mới cho chạy vậy anh mới hỏi em nè cái dòng home á với cái dòng commercial nó khác nhau cái gì nếu mà nói về thiết bị cardio nó nó khác nhau này nè cái dòng cái dòng home đó là cái dòng nó chăm chút nó đầu tư về công nghệ hơn đó tại vì nó là home nó dành cho gia đình thì gia đình nó chỉ ít người nó, nó ít người thì nó đầu tư cho người đó rất là tốt nó hiểu được suy nghĩ người đó là gì đó còn cái dòng mà gọi là dòng commercial á thì đa phần đó, đó là nồi đồng cối đá nó là nồi đồng cối đá thôi chứ nó không phải là là cái chuyện mà nó đi về công nghệ còn các bạn đầu tư cái dòng commercial mà bạn đầu tư cho công nghệ đó thì các bạn sẽ đối diện với rủi ro rủi ro gì bữa sau tôi phân tích đó nói chung cái này trong ngành trong nghề nhiều phải nói chung ăn nhiều lựu đạn lắm mới biết mấy em đó thì tao tóm lại cái máy F63 đó anh chạy đi thấy không anh chạy bụp bụp bụp bụp mà cái tiếng nó rất là êm anh kêu mấy thằng media mà tắt hết âm thanh đi để tao nghe cái tiếng nó có ghê không trải nghiệm một đống chương trình đây vui lắm mấy em em không nó mà khi mà inline á inline delay lên xuống đó thì nó có bị kêu không nó nó có bị yếu không nó mà khi mà delay xuống dốc đó mình có bị trượt ra khỏi băng hay không cái đó là những tính năng quan trọng nhất rồi cái thứ hai nữa là cái gì khả năng khả năng gọi là thoải mái thoải mái là gì khi mình chạy mình mệt về mình giảm tốc độ sao ồ mà cái đó quan trọng chứ ông nội ông đang chạy mệt mà ông cầm cái nó cái cái cái cái cái, cái ngón tay em chọt chọt cho màn hình và chọt được cái gấp cái mặt bật vô vô cái cái cái cái cái monitor chết liền nên cái thằng thằng thằng thằng tho thằng thằng thằng son này á thiết kế nút cầm hai bên em đang dịnh em chạy thường thường em sẽ cầm em dịnh bấm bấm bấm luôn rất là nhanh đó em bấm em đè luôn thì nó sẽ xuống liên tục em nhấp nhấp nhấp thì nó nó nó, nó giảm từng cái từng cái một lên từng cái từng cái đó là tính năng về tiện dụng cái thứ ba là nó kết nối với ipad và điện thoại thông minh nó có dắt cắm đầy đủ thí dụ như á bây giờ em xài điện thoại này nè thì nó kết nối bằng bluetooth nó bật bluetooth là nó kết nối hai con với nhau còn nếu mà em xài mấy điện thoại như Huawei hay là Samsung mấy cái lỗ tròn tròn mấy dắt cắm 3.5 á thì em ghim vô luôn nghe nhạc nghe phone đồ tất cả mọi thứ tai nghe em cắm tai nghe vô không cũng được nữa nghe nhạc đồ nhiều kéo lắm em nó có lo ngoài nữa lo ngoài lo trong nói chung á về cái tính năng điệu đà đó thì nó nhiều hơn cái máy uh, trong phòng game nhiều còn ờ, còn còn nó thua cái máy phòng game là gì nó thua ở cái khung nó thua cái khung với nó thua cái motor á cái khung ở trong máy phòng gym phải cứng hơn nó phải chắc hơn để cho nó bị bào cả ngày đó còn này tụi em đâu bào ngày đâu cùng lắm bào tiếng hồ xong xì khói bà rồi mà cũng chả con nào chạy nổi một tiếng nữa thiệt luôn á đúng không chạy 5 phút rồi thở oxy chạy 10 phút là mệt thấy bà nội luôn rồi xong rồi nên nên nó vậy nó sẽ thua cái máy phòng gym ở chỗ cái khung và cái motor đó cái motor nó nó nhỏ nó nó, nó nhẹ lại cho nó ít điện hơn nó cái khung của nó thì cũng vừa phải thôi chứ cái khung nó không phải nồi đồng có đá đó nhưng mà nó hơn nó vật, tính năng nha hơn nó về lo về liếc hơn về tính năng này tính năng kia bluetooth nhịp tim nhịp thở gì đó các kiểu chương trình rồi chưa kể vừa vừa vừa vừa vừa chạy vừa coi anh Duy Nguyễn livestream đồ phong bùi 3 triệu <laughs> nên tụi em nhìn qua cái máy đó tụi em rất có cảm tình nó còn anh nữa nói cuối cùng về vấn, vấn đề thiết kế thí dụ như tụi em đi mua máy chạy bộ mà tà, trong khung giá đi 25 ờ, 30 triệu gì đó thì tụi em sẽ gặp mấy máy tàu là chắc gặp mấy máy tàu thì thôi thiết kế thôi nói chung thì anh không nói nhưng mà tụi em thấy nó thiết kế của cái máy này nó có một cái gì đó rất là tây nó có một cái máy gì đó rất là tây và cái cái cái cái cái máy này á là cái nói chung là hàng của châu Á nha mấy hàng châu Á để của Mỹ đế đó thì mà người châu Á mình á nó làm ra được cái máy mà gọi là dạng dày thì cũng là cái mừng cái mừng lần sau với ông đó giờ thị trường đa phần là châu Âu với Mỹ nó ngồi nó làm mấy cái này để cho home gym gia đình và những cái resort á như resort khách sạn đó nó sẽ có những cái hệ máy dày dày dày dày còn bây giờ người châu Á mình giàu lên người châu Á mình có điều kiện lo sức khỏe hơn thì nó phát triển những răng răng nem của châu Á nó cung cấp những cái máy này đến từng quốc gia quốc gia quốc gia này nọ kia đó và còn cái hãng này á là BBT sau quá trình nghiên cứu đó làm việc về chính sách về này về kia hết tất cả thứ với hãng thì quyết định được phân phối độc quyền cái hãng này tại thị trường Việt Nam qua những cái dòng máy căn bản thì không chỉ là nó có cái máy chạy bộ không F63 không mà nó còn nhiều cái máy khác nữa còn nói chung trong dòng son á thì đa phần á cho dù cái thằng cùi nhất cái thằng vip nhất thì về mặt chương trình tính năng nó là gần như nhau nó còn nó nó hơn nhau là hơn gì khung motor và dạ, hơn ờ, ở một số điểm thôi chứ không phải là ừ mua cái máy F63 này cùi quá không có tính năng gì hết chơi không được không phải không phải anh nghĩ là cái F63 này nó đầy đủ tính năng rồi đối với anh á anh là người tập chuyên nghiệp nè mà bây giờ á, ở nhà anh tập cái máy này là anh thấy thỏa mãn rồi láo láo cho anh mất hết trăm cái máy F63 luôn <laughs> nó nói thật luôn á nhiều khi á anh đi chạy bộ ở là, ờ, bên bên bên Mỹ nè tại vì anh ở Việt Nam thì chắc chắn anh không đi phòng khác rồi cái đó khỏi bàn tại anh nổi tiếng quá anh đi phòng khác cũng không được nữa mấy em yes. còn anh ở bên mỹ anh đi rất là nhiều phòng thậm chí nó thì có một ngày đi hai phòng luôn anh đi đó anh tìm hiểu đó để coi bển nó xài cái hệ cái ô gì và cái cách bên bển nó, nó tiếp xúc ra làm sao có nó khác gì việt nam mình hay không để từ đó mình cái gì hay mình học thêm đó. thì cái máy này cái máy này nó tính năng nó nhiều hơn nó nó nó đa dạng hơn và nói chung là nó nó nó nó, nó dễ nó nó, nó đương nhiên là mình nó không nói nó hơn kia nha ủa có nói hơn kia nó bố láo cái máy người ta bốn năm ngàn đô mấy cái máy này có 25 cũ mà đòi hơn cái kia xét về tổng thể kia bên kia có thể nó hơn về thẩm mỹ bên kia tới kia nó hơn về khung về khiết độ nặng này nọ kia mua tơ mua tiết chi đó nhưng mà để cho một cái máy ở gia đình một để cho cái máy tập ở gia đình hoặc là cho mấy thằng bt tập á thì cái máy này nó dư sức tính năng nó rất là rất là đầy đủ rất là ok và chắc chắn nó sẽ không làm cho các bạn thất vọng đó và những ngày hôm sau đi duy sẽ trải nghiệm tiếp từng chương trình cụ thể và cách tập cụ thể để làm một cái series video hướng dẫn cho khách hàng luôn Đúng không làm video hướng dẫn cho khách hàng thứ nhất là tải cái app về sao kết nối sao đăng nhập sao quản lý lịch trình hành trình sao nhịp tim nhịp tủng nó gần sao nó nhiều lắm thôi các bạn chờ đi nha hay thì mua sếp đi ba giàu nghèo mẹ gì lai xe là đương nhiên rồi có chùa hoài